Đây sau lưng tôi đây là phía vào phía sau của cái ờ, căn tin là cái chỗ mà VinFast sẽ tổ chức vào ngày mai Và bây giờ tôi sẽ ờ, gửi cho các bạn những hình ảnh cụ thể hơn về khu vực này của VinFast Nơi ông Tử Phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam tổ chức ra mắt xe tại Đức Để cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như Mercedes, BMW và nhiều hãng khác à, Đây là lối vào từ đường vào đi vào cái khu mà VinFast sẽ tổ chức ra mắt xe vào ngày mai Chủ nhật và đây là phía sau của khu nhà hàng à, cũng là mới cổng lên à, nhiều những cái thùng rác để xung quanh à, và ở kia là cái khu canteen à, tức là cái khu mà ăn nhanh phục vụ người lao động ở đây và đây là cái nơi mà VinFast sẽ tổ chức à, ra mắt xe vào ngày mai chủ nhật à, tuy nhiên thì cái điều này cũng cũng khá là đặc biệt vì ở đây nơi mà thường tổ chức những cái sự kiện ví dụ như đám cưới sinh nhật của những cái cá nhân họ hay thuê chỗ này họ làm thì phù hợp nhưng mà một công ty tỷ đô như VinFast mà tổ chức ở đây thì ờ, đây là cái điều ờ, ít thấy hoặc cũng có thể cho thấy rằng cái đội ngũ tổ chức của VinFast ở Đức ờ, chưa đảm bảo đúng yêu cầu mà ông Phạm Nhật Vượng đặt ra nhưng cũng có thể là VinFast ừ, đã hết tiền và như tờ Thời báo chấm đã chia sẻ với các bạn những cái bản tin trước đây Và ngay khi đầu tiên chúng tôi được tin à, Đó là việc mà công ty VinFast đã mua cái dây chuyền cũ của xe BMW X5 Để về sản xuất tại Việt Nam và lắp ráp những cái thiết bị và những cái vật tư Mà có lẽ không có đảm bảo với chất lượng Bởi vì những cái xe X5 đó là Euro 4 Thì ở nước này họ đã cấm từ rất lâu rồi à, Và cấm được lưu hành Và bây giờ họ sản xuất là Euro 6 rồi à, nhưng Và cuối cùng là VinFast đã phải chịu hậu quả như các bạn đã biết Lỗ hàng tỷ đô la và với số tiền lỗ như thế thì uh, đương nhiên là VinFast phải luôn luôn kêu gọi để có thể có thêm tiền uh, cho các hoạt động khác uh, trong thời gian tới và phải chăng cái việc mà VinFast ra mắt uh, ở trong cái khu nhà căn tin này lại là một cái điều mà có thể nói là đánh dấu cho cái việc mà VinFast uh, ngày một đi xuống và không còn đủ tiền để chi trả trang trải cho những cái việc mà ra mắt uh, những cái xe phương tiện ô tô của mình nghe có vẻ rất hoành tráng nhưng lại tổ chức trong một khu căn tin uh, bán hàng uh, như thế này mà mà các bạn cũng đã thấy ở đây là khu đi bộ uh, vỉa hè rất nhỏ uh, và ở trên kia cái khu văn phòng kia là nơi mà có rất ai có thuê văn phòng rồi thuê tập nhạc rồi những cái thứ mà giá rẻ nhất thì có thể thuê ở đây uh, và đây là nơi mà VinFast là ngày mai chủ nhật sẽ tổ chức uh, cũng trong cái bản tin lần trước chúng tôi cũng đã đăng tin uh, đó là việc mà VinFast sản xuất xe pha đi ra đời từ cái nền tảng đó là của công ty GM tức là Opel của Đức họ bán cái dây chuyền cũ uh, cho VinFast và sau đó chính phủ Đức cũng bảo lãnh uh, cho vay uh, gần 1 tỷ tức là hơn 800 triệu đô la euro để VinFast sản xuất cái xe đó nhưng cuối cùng các bạn cũng đã thấy VinFast phải đình chỉ và không sản xuất tiếp tục xe xe đốt trong nữa như chúng tôi cũng đã thông báo trước bởi vì nó không có tương lai và hơn nữa là với những công nghệ như vậy thì VinFast không thể nào cạnh tranh được với cả những cái xe phương tiện khác của Đức và trên thế giới vì nó ô nhiễm môi trường vì nó cấm không được phép bán những cái xe như vậy ở những cái thị trường uh, quan trọng như thế này uh, mà chỉ có thể tiêu thụ ở Việt Nam và ngay cả Việt Nam bây giờ họ cũng uh, cẩn trọng hơn với xe VinFast vì họ đã mua vào xe, mua xe VinFast nhưng sau đó thì VinFast đã không tiếp tục sản xuất và duy trì sản xuất cũng như nâng cấp cho họ nữa mà dừng sản xuất. Mà một chiếc xe mà khi dừng sản xuất thì các bạn biết rồi khó khăn về phụ tùng, khó khăn về bảo trì bảo hành và ngay cả cái đời xe đó không được nâng cấp thì đấy là một thiệt thòi rất lớn cho người tiêu dùng của Việt Nam. À, và đây là cái nơi mà VinFast sẽ tổ chức ra mắt à, tại à, Đức xe VinFast à, đối với uh, cái thị trường này